hôm nay mình sẽ ờ, gửi đến tất cả các bạn một cái bản hát rất mới nha cái bản hát này cho các bạn bầu của tết này đấy cái bản hát mình làm á, là nó sẽ liên kết với cửa hàng sát play nha các bạn là lên là người chơi rất là, là an toàn nhé người khác có kiểm tra máy thì cứ lên cửa hàng Saplay thì vẫn có cái chữ ờ, gỡ cài đặt bình thường này thấy chưa chữ pháp bình thường giống như bạn bạn gốc trăm phần trăm nhé nhưng mà nó là thật chắc là bạn bạn hết nhé các bạn đây hôm nay mình sẽ mở lên mình sẽ test cái chức năng quy luật và cầm cái của cái bản hát này cho các bạn xem cái độ chính xác của nó như thế nào nhé đấy bài hát thì mình làm chúng bằng góc trăm phần trăm nha các bạn rồi bây giờ là mình sẽ test cái quy luật trước nha gà ké bầu này, đúng không gà ké bầu thì chén này mình đánh ờ, con bầu ấy các bạn đánh con bầu này. đấy các bạn thấy không cua gà bầu đánh con bầu lại tiếp nhé bầu đấy hai tôm một bầu chén này mình đánh ờ, con ké nha ké này đấy bạn thấy không độ chính xác của nó trăm phần trăm nha nai ké cua đánh con bầu nhá bầu này đấy hai bầu một ghè đánh con ghè nhá ôi mình nhầm nhá hai bầu một ghè ôi chán là đánh con tôm xin lỗi các bạn nha mình test lại các bạn xem nha mình tính bị nhầm một xíu nha hai con tôm một nai chén này đánh ké nha đấy mình mình chén vừa rồi mình hơi bị nhầm nhá mình sẽ à, test lại cho bạn xem này nai ké cua đánh con bầu này đấy nai gà bầu rồi đánh con tôm nha đấy tôm ké ké đánh con bầu nha đấy bạn thấy không chính xác trăm phần trăm nha bây giờ là mình sẽ chuyển sang cái à, chức năng cầm cái nha rồi mình công cái thì sẽ có hai trên màn hình này sẽ có hai công tắc là một cái công tắc là bật cầm cái và một cái công tắc là tách cầm cái nha rồi lưu ý là khi mình đánh quy luật thì mình đừng có chạm cái công tắc cái nha các bạn khi nào mình cầm cái thì mình phải chạm nha bây giờ là mình sẽ xin phép các bạn là mình sẽ chia mình sẽ lấy điện thoại ra mình chạm cái công tắc cái rồi mình test cho bạn xem nha rồi vừa rồi là mình đã bật cái chân này cầm cái lên rồi ấy. bây giờ là mình sẽ mở né cho các bạn xem nha điểm né của nó thì à, sẽ chia ra ba điểm trong cái chữ à, mở này nha mỗi điểm là né hai con rồi bây giờ mình lấy con két các bạn xem nè mình mở năm ván không có ké nha một ván nè hai ván nè ba ván không ké nè bốn ván nè nem ván này xéo ván này thấy chưa rồi bây giờ mình sẽ mở là không có uh, con nai đây thấy chưa không có nai luôn các bạn xem không thấy chưa đấy nói chung là mình mình muốn con gì không ra thì mình sẽ mở không có nhá rồi mình mua mở không có con cua này đấy các bạn đây lại nhé đây đấy các bạn thay đổi chính xác của nó không đây đấy rồi những bạn nào mà muốn mua cái bạn hát này cài vào máy của mình chơi ấy thì liên hệ mình qua số điện thoại mình ở trên màn hình nhé là 0986 998 235 để được tư vấn nhé rồi chào các bạn nha